bạn đã quay trở lại với à, channel của mình thì đã lâu quá rồi mình không có lên video mới thì hôm nay á, à, mình sẽ lên một video mới bỏ qua những cái chuyện lùm xùm ở trên mạng thì à, mình muốn chia sẻ cái góc nhìn về khởi nghiệp và tình yêu thì theo như mình nghĩ thì các giới trẻ với khoảng độ tuổi từ hai mấy tuổi thì các bạn à, khoan hãy nên yêu vội các bạn khoan hãy nên yêu vội các bạn hãy nên tập trung vào việc học à, và, và công việc à, việc làm cải thiện năng lực bản thân kiếm tiền đó trước à, thì à, rồi các bạn hãy yêu sau thì theo như mình nghĩ thì nó như vậy nó sẽ à, tiết kiệm cái thời gian của các bạn hơn tại vì khi các bạn yêu sớm á, các bạn lăn nhăng vào những lao vào những cái tình yêu đâu phải lao vào cái là được liền đâu các bạn lao vào mất nhiều thời gian quen ba bốn mối tình này nọ kia mất rất nhiều thời gian rồi không ảnh hưởng đến tâm trí công việc năng lực các bạn lúc khi các bạn yêu á các bạn không có đủ thời gian mà các bạn đi mà đi đi cải thiện năng lực đi học thêm hay là đi cố gắng làm việc ờ, nhiều đâu các bạn tranh thủ giờ làm việc về là các bạn hẹn hò này kia thì nó sẽ mất đi cái uh, sự khởi nghiệp cái sự nghiệp của mình mà cái sự nghiệp mới là cái cái quan trọng nhất kể cả khi các bạn lấy gia đình lấy vợ lập gia đình cưới vợ thì các bạn lại tập trung cho cho sự nghiệp có nghĩa là cái khoảng thời gian các bạn yêu nó gắn một vài năm thôi nhưng cái khoảng khoảng đời còn lại của các bạn là phải đi kiếm tiền sự nghiệp lo cho gia đình đó cho nên là các bạn nên lo cho sự nghiệp trước rồi hãy yêu đương sau các bạn đừng nghĩ là mất tuổi thanh xuân các bạn thanh xuân còn dài lắm chứ không phải là anh sưng ngắn ngủi với một vài năm tuổi trẻ các bạn tuổi trẻ các bạn rất dài tuổi trẻ từ 18 cho tới 30 tuổi gần 12 năm 12 năm rất dài các bạn ạ dài ví dụ như các bạn học xong đại học là 22 năm có người người ta có thể, thể khởi nghiệp trước hơn người ta không học đại học thì còn sớm hơn nữa thì các bạn làm tới 25 tuổi uh, là gọi là 27 tuổi các bạn yêu thì uh, cũng vừa thôi cũng còn sưng xanh dữ lắm chứ không phải là già rồi đâu thì các bạn yêu khoảng một hai năm là các bạn ờ, lụm rồi các bạn là, là lấy lập gia đình rồi nó thì khi đó các bạn lại có uh, sự nghiệp có tình yêu đó. chứ còn các bạn mới có 22 tuổi các bạn đang học ra trường hoặc là đang trong quá trình học các bạn yêu rồi bắt học cũng không có thành tài luôn học có ra bằng nhưng mà không có biết cái gì hết ra cũng không có làm được việc đó. phải tập trung học tập trung năng lực bản thân rồi à, các bạn à, đi làm cũng vậy sau khi đi đi làm các bạn cố gắng làm gì cố gắng học hỏi kinh nghiệm năng cải thiện năng lực nữa khoảng hai ba năm nữa để cho nó ổn định mạnh mẽ rồi các bạn hãy yêu chứ bạn mới ra trường các bạn cũng chưa biết cái gì hết à, các bạn đang học việc đang học kinh nghiệm thì các bạn nhào với bạn yêu lúc đó tâm trạng nó không còn nữa rồi còn đâu nữa mà yêu à, yêu ví dụ như mà có hai trường hợp yêu mà thành công thì cũng lo mê muội mê mẩn trong cái tình yêu cũng mất tập trung mà yêu mà không thành công có nghĩa là chia tay chia tay càng đau khổ càng buồn cũng càng không thể mất tập cũng cũng không thể tập trung được nên các bạn làm cái gì các bạn phải tập trung làm cái đó xong rồi rồi các bạn mới làm cái thứ hai à, trong kinh doanh cũng vậy các bạn các bạn người ta đang người ta làm nhiều cái mảng nhiều cái ngành nghề gọi là đa ngành đó thì người ta cũng phải có một cái ngành chủ lực có nghĩa là cái ngành đó người ta đi lên từ cái ngành đó người ta tập trung cho nó rồi người ta thành công rồi người ta mới lấn sân sang những lĩnh vực thứ hai thứ ba thứ tư đó chứ không ai mà đang này dở dở ương ương rồi phóng qua kia dở dở ương thì tất cả đều dở dở ương các bạn thử nhìn ở ngoài à, ai mà làm theo cách dở dở ương đó là không bao giờ thành công đó, mình làm cái gì mình cũng phải tập trung làm chết cái đó tốt cái đó đi rồi các bạn hãy làm thế cái cái thứ hai thì mình thấy cái tuổi trẻ bây giờ cứ ham yêu sớm quá trong khi sự nghiệp thì chưa chưa xong rồi yêu xong rồi lại lo sự nghiệp thì nó đã muộn rồi các bạn thật sự là muộn đó mình nói đây là cái xã hội bây giờ nó rất là cạnh tranh nó không như ngày xưa nha các bạn ví dụ như ngày xưa các bạn ờ, ba mấy bốn mươi tuổi các bạn có thể là chùm các bạn có thể không ờ, lo xin việc khác các bạn qua làm quản lý là chùm bởi vì cái nhân sự cái năng lực nó ít à, còn bây giờ nó rất là nhiều các bạn bây giờ rất là nhiều thậm chí những người già những người như mình đây ba mươi mấy bốn mươi gần bốn mươi chẳng hạn nó sẽ là à, chậm tại vì khi mà mình học cùng với các bạn luôn á tại vì xã hội càng ngày phát triển hồi xưa mình không có cái điều kiện phát triển giống như bây giờ bây giờ có điều kiện phát triển coi như là công bằng cho tất cả mọi người ai mà lười thì người ta người có chết đó nên bây giờ ví dụ như thằng 20 tuổi nó cũng tiếp cận thông tin đó cũng tiếp cận Facebook mình phải tới ba mấy mình mình mới tiếp cận Facebook có nghĩa là mình đã chậm hơn họ rất nhiều nếu mình không chịu tiếp cận thì mình cũng sẽ chậm hơn họ đó cho nên là mình phải nỗ lực còn nếu mình không ấy nữa là mình ra mình thất nghiệp mình ra mình khó xin việc làm lắm thật sự mà nói nếu mà những ai bạn nào bạn xem video của mình đó, mà tầm 30 tuổi trở lên mà thất nghiệp một cái thì là xin việc là trần ngay lai khổ biển đông liền đó, đó. chứ không phải đơn giản đâu chứ không phải mà đừng bao giờ nghĩ là à, làm rồi tới ba bốn mươi tuổi kinh nghiệm mà các bạn xin ra làm quản lý các bạn làm ship không có đâu các bạn làm lính thấy bà luôn lính của những thằng nhẹ nữa đó nhộn nhục nhã nó còn tăng cao nữa thậm chí có nhiều người tự ái người ta không làm người ta không đi làm nữa người ta tìm ờ, ờ, cái hướng khác ờ, để đỡ nhục như là chạy ráp hay là làm cái gì đó để mà tự do đó cho nó đỡ đó thì cái một điều mình muốn nói với các bạn đó là cái sự nghiệp nó rất là quan trọng cái cái tình yêu của các bạn nó chỉ kéo dài cái cái giai đoạn hẹn hò yêu đương đó nó chỉ kéo dài có một vài năm là kết thúc thôi không ai mà yêu mà thấm thiết đa đen mà gọi là mùi mịt hẹn hò mà cả nhiều năm hết các bạn cái tình yêu có cái tình yêu à, là mờ và nhiều năm nhưng mà người ta không có phải là người ta tập trung vào yêu uh, hẹn hò mờ mờ mùi mẫn uh, hết hết bao nhiêu năm trời đó không có các bạn không bao giờ có chỉ có những cái uh, gọi là um, uh, yêu đương gì đó thấm thiết gì đó thì chúng cũng trong vài năm đầu thôi những năm tiếp theo kể cả sau các bạn lập gia đình các bạn thì các bạn cũng là tập trung vào cái sự nghiệp đó chứ còn chứ không phải là ừ lúc nào cũng yêu đương hẹn hò quấn quýt gì đâu cái đó là chỉ là đúng là tuổi trẻ có nhưng mà nó không có phải là dài nó không phải là dài nó ngắn và còn lại đều phải đi kiếm tiền à, đi lập nghiệp à, đi sinh sống và và phải các bạn phải làm à, một cái sự nghiệp ở đây á, là các bạn phải làm một cái sự nghiệp bền vững chứ không phải là làm một cái sự nghiệp không bền vững nha các bạn sự nghiệp không bền vững là gì các bạn sự nghiệp không bền vững có nhiều người bạn có nhiều bạn đi làm à, các bạn nghĩ đó là bền vững nó không bền vững các bạn các bạn có thể bị mất việc kỳ lúc nào nó không phải bền vững các bạn phải đi làm một cái công việc mà các bạn biết là cái công việc này mình không bị mất à, giống như những cái người à, người ta đi vào nhà nước chẳng hạn hồi xưa người ta bằng mỗi giá là phải bỏ ra cái trăm triệu để đi ra vào các cơ quan nhà nước làm để làm gì để người ta biết được rằng cái công việc này không bị mất đó, không bị mất à, mặc dù là lương thấp hay gì đó so với thị trường nhưng mà người ta biết là nó không bị mất à, mình có làm sai gì đó thì đuổi uh, sang mình làm cái nhiệm vụ khác chứ nó không có sa thải mình giống như là mình đi làm công ty tư nhân mình làm công ty tư nhân là sai là nó sa thải lên ngay đó à, thì các bạn hãy cố gắng kiếm một cái gì đó nó bền vững để mà mình làm mình biết chắc được là cái công việc và cái thu nhập này nó ổn định cho đến khi mà mình à, con cái mình nó trưởng thành nó có thể kiếm được tiền đó thì đó mới là mọi sự nghiệp bền vững đó, nhiều bạn nghĩ ừ tôi cũng đang đi làm giờ tôi yêu đương hai mấy ba tuổi tôi cũng đi làm lãnh lương giờ tôi yêu đương rồi tôi cũng đi ra đi làm no no cái sự nghiệp đó vẫn chưa bình vững à, là cái thứ nhất cái thứ hai à, các bạn cũng vẫn chưa đủ kinh nghiệm để mà cải thiện cái cuộc sống các bạn có nhiều cái ờ, ờ, mình thấy là cũng yêu đương sớm rồi cũng đi làm sớm cũng đi làm tới bây giờ có nghĩa là vẫn ổn định theo về mặt à, người ta nhìn thấy là vẫn ổn định là ngày nào cũng đi làm tháng nào cũng đi làm năm nào cũng đi làm nhưng mà các bạn làm đúng có một vị trí một và một cái mức lương đó nó cũng nhỉnh nhỉnh nhỉnh 100 200 ngàn gì đó trong nhiều năm tháng có nghĩa là khi mà các bạn từ 22 tuổi các bạn lãnh lương 10 triệu đi ừ, thì tới năm 30 tuổi các bạn lãnh lương được 12 triệu mà thì lúc đó là mất 10 năm trời à, tại vì sao tại vì cái cái cái cái, cái năng lực của bạn không có tăng lên thì cái lương của bạn không tăng lên tăng là chỉ tăng cái thâm niên của các bạn mà tăng thâm niên thì niêm bèo mà khi mà các bạn lên được cái mức 12 ờ, triệu sau 10 năm á, thì ờ, giống như một thằng mới ra trường 22 tuổi sau 10 năm sau 22 tuổi cái thời điểm 10 năm sau cho nên là các bạn đã dậm chân tại chỗ và lúc đó cái cuộc sống của các bạn cũng sẽ khó khăn khó khăn cho nên cái sự nghiệp phải là bền vững và sự nghiệp phải là tiến lên nữa các bạn chứ không phải là ừ biết tôi làm giống như bài bán vé số bài bán vé số à, bà nói ừ tôi ra cũng có sự nghiệp bền vững ngày ta cũng bán 200 tờ 10 năm nay ta bán ngày nào cũng 200 tờ ta rất là bền vững đó, cái đó thì đúng là là, là đúng rồi nhưng mà à, phải tăng lên thì cái thu nhập mình nó tăng thì ờ, thứ nhất là cuộc sống mình nó tốt hơn ừ. thứ hai nữa là cái cái nhu cái, cái cái cái xã hội mà nó tăng lên đó, mức sống mà nó tăng lên đó, thì mình cũng có tiền mình đáp ứng được đó, tại vì sao cho nên là cứ nhiều khi các bạn cứ đi làm ví dụ lương tôi 7 triệu à, tôi cũng à, vậy bây giờ lương tôi 10 triệu tôi cũng vậy sau này lương tôi 15 triệu ờ, cuộc sống tôi vẫn vậy không khá lên được ừ, cũng cũng chi dài cũng vậy không có dư giả gì cả tại sao vậy tại vì các bạn đang dậm chân tại chỗ so với thời gian các bạn thấy lương nó tăng nhưng mà thời gian cũng đi theo và mức sống nó cũng tăng theo các bạn đó, các bạn phải làm sao mà tăng lương mà nó vượt hơn cái mức sống xa à, thì các bạn mới có dư được thì để làm được điều đó thì các bạn phải cải thiện cái năng lực của các bạn khi các bạn có năng lực rồi đó năng lực thật sự nghe các bạn chứ không phải là năng lực ừ, khơi khơi nha thì các bạn mới kiếm được tiền và lúc đó các bạn mới được trọng dụng ừ. à, giống như các bạn làm sale cũng vậy bằng bạn đi bán hàng làm kinh doanh thì kinh doanh bán hàng thì phải bán được hàng chứ còn mà không bán được hàng thì các bạn có hai chục năm kinh nghiệm à, các bạn vào công ty của người ta thì người ta cũng không có cho các bạn làm giám đốc kinh doanh đâu các bạn các bạn, thằng nào mà làm giám đốc kinh doanh thằng nào mà làm chủ là thằng đó phải bán nhiều hơn những thằng khác Ừ. đặc biệt là thằng chủ là trước cái khi mà nó xây dựng cái công ty đó, là nó đã bán để trụ vững được cái công ty rồi lúc đó nó tiễn các bạn vào để mà phát triển thêm nữa chứ không phải nó tiễn các bạn vào để mà các bạn uh, giữ vững công ty cho nó cho nên là nếu mà cái thằng công ty nào mà nó tiễn các bạn vào mà giữ vững công ty cho nó là công ty đó sớm muộn phá sản sớm muộn cũng phá sản tại vì sao cái thằng mới vào nó phải yếu hơn cái thằng cũ ở trong công ty và thằng ý mới thì làm sao mà nó giúp được cho các bạn à, kể cả nó có hai chục năm kinh nghiệm trong trong trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực xe của hàng nhưng mà vào cái công ty của mình thì cái chính sách của mình cái sản phẩm của mình nó khác so với cái công ty và cái chính sách uh, của nó làm trước đây à, ví dụ như nó đang làm trong một tập đoàn rất là lớn thương hiệu ta đầm ẩm à, mỹ rồi nó bán rất là dễ dàng nói ra là người ta mua nhưng mà khi vào công ty mình sản phẩm rất mới công ty rất trẻ à, điều kiện này nọ kia rất khó khăn Ờ, thì nó làm sao nó làm được nó không bao giờ làm được nó sẽ bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu lại từ đầu thì lúc đó là đợi nó nghiên cứu xong là lên đường rồi công ty lên đường rồi các bạn cho nên cái người mà đứng đầu lúc nào cũng là một cái người mà phải làm tốt hơn những cái thằng khác đó. Đó. chứ không phải là rồi sau để khi mà công ty lớn mạnh rồi đó thì thằng chủ hay là thằng quản lý nó sẽ đi theo một cái hướng khác là đi theo hướng quản lý con người đó để mà tạo lên phát triển mạnh mạnh mạnh lên đó. nhưng mà các bạn hướng các bạn nghĩ nghĩ đi à, CEO cũng vậy có nghĩ chăng nữa thì cứ bằng CEO khác chứ công ty vẫn trụ vững được là do à, thằng chủ đó cho nên là là khi các bạn làm cái gì các bạn cũng phải làm cho mình cái, cái năng lực thật là mạnh mẽ thì các bạn mới làm được chứ các bạn đừng có tưởng là các bạn làm nhiều năm nhiều năm đôi khi chỉ quen tay thôi chứ không phải là là, là năng lực năng lực là năng lực thích ứng năng lực sáng tạo năng lực là làm được chứ không phải là, là, là làm càng ngày càng tốt lên tốt lên tốt lên đó chứ không phải là làm có một việc làm hoài hai chục năm thì các bạn chỉ nhanh tay hơn người ta thôi chứ các bạn không thể nào mà giỏi hơn người ta đó, thì đó là cái điều uh, mà các bạn nên làm ừ. thì uh, chắc nhiều người cũng vô đây ném đá mình chưa biết mình là ai mà ngồi nói chuyện khơi khơi nè <laughs> thì à, à, mình chỉ muốn chia sẻ như thế này cho các bạn thôi à, các bạn à, không nên yêu đương quá dội yêu đương à, tại vì cái sự nghiệp của các bạn á nó kéo dài trong cái cuộc sống của các bạn rất là lâu ví dụ như 25 tuổi các bạn kết hôn à, yêu xong thì từ 25 cho tới khi các bạn chết là các bạn phải phải làm các bạn về hưu đó là các bạn phải làm các bạn phải lo sự nghiệp nhưng mà khi đó cái sợ mà là mù đó các bạn những ai mà à, 30 trở lên mà thất nghiệp một cái là thấy gối rồi đội hình rồi các bạn gối đội hình thứ nhất là xin việc rất là khó khăn so với những lớp trẻ sau này là nó tiến bộ rất nhanh nó học rất là giỏi điều kiện này kia nó khác với thời xưa nó học rất là giỏi mà lương nó cũng chấp nhận thấp nữa tại vì nó mới nếu các bạn đòi lương cao hay là gì đó thì rất là khó cạnh tranh về mặt công việc nha về mặt công việc là các bạn khó cạnh tranh à, thứ hai nữa là về mặt à, gia đình lúc đó các bạn ba mấy rồi các bạn là ba mươi ba mấy rồi các bạn có gia đình và có con rồi là gánh nặng của các bạn là, nó nặng hơn cái thằng kia thằng kia mới ra trường à, hay là đi làm độc thân nó chỉ có mình nên thôi à, nó mướn nhà trọ nó ở cũng có mình nên à, nhà nhỏ nó ở ghép gì đó nó chi phí nó rất nhẹ cho nên là nó sẵn sàng chơi cái mức lương uh, ưu ái còn các bạn cũng bây giờ gánh một một đội luôn hai dụ như một đứa hai đứa gì đó rồi các bạn phải ở nhà bự hơn cái nhà của thằng kia bắt đầu nó ghép được cái quy định sao nó ghép ừ. thì lúc đó là các bạn là gánh nặng hơn đó, mà xin việc lại khó gánh nặng kinh tế lại lại cao phải các bạn gói chưa các bạn nếu các bạn không có năng lực là các bạn chết chết luôn chết luôn đó. chết bây giờ ở xã hội bây giờ mình nói cho các bạn chết là không ngóc đầu lên được luôn các bạn các bạn chỉ cần đi lỡ bước cái là các bạn không ngóc đầu lên được đó. các bạn không còn thời gian để ngóc đầu lên được bởi vì cái cái lượng người mà mà mà sao này nó dậm dậm dậm dậm dậm dậm lên vậy nè chứ không phải là cái cái chuyện đơn giản là các bạn ờ, có thời gian để mà các bạn làm lại từ đầu luôn không có nhiều thời gian để cho các bạn làm lại từ đầu đâu đó cho nên là các bạn nên nhớ đừng ấy bắt đầu từ từ đầu là bắt đầu từ ừ, là để ấy thôi chứ còn nói là thấy vui thôi chứ còn ờ, các bạn mà lỡ sảy chân một cái là là nó sảy chân rồi chứ nó không có ờ, là nó thua luôn chứ không có thể nào mà, mà à, có thời gian đâu có thời gian á thì nói là trường hợp đặc biệt rồi các bạn các bạn đừng bao giờ nghĩ là mình nằm trong cái trường hợp đặc biệt đó mình phải làm trong trường hợp bình thường thôi rồi sau đó là, là, là cố gắng thì tự nhiên nó sẽ nảy sinh ra cái trường hợp đặc biệt chứ là mình tưởng tưởng là mình đặc biệt là đức nha các bạn nghệ sĩ gì cũng vậy các bạn thì cũng có những một trăm ngàn nghệ sĩ ra thì có một hai thằng nổi tiếng thôi chứ không phải <laughs> mình đừng nghĩ là mình ra cái mình nổi tiếng là mình đức nha các bạn đó, mình đừng quá tự tin tự tin thì được nhưng mà đừng quá tự tin đó là vậy đó, cho nên là Ờ, các bạn đừng có nghĩ là mình là trường hợp đặc biệt có trường hợp đặc biệt xảy ra có những người 60 tuổi người ta thành công đúng nhưng mà cái đó <laughs> rất là đặc biệt ờ, mình cứ được lúc ngày mình cứ nằm mơ mình tưởng mình chúng đặc biệt không đó các bạn à, giống như con giấy số cứ cứ, cứ cứ cứ cứ nghĩ mình chúng đặc biệt chúng đặc biệt mà nghĩ hoài rồi thấy chết luôn chưa chúng thằng khác chúng <laughs> thì thua nghe các bạn mình thực tế chút xíu rồi thì nào nó tới đặc biệt thì nó tới còn nó không tới đặc biệt thì thôi nhưng mình cũng phải lo cái chuyện của mình đây chứ mình đừng nghĩ là mình đặc biệt đó thì à, mình chỉ có chia sẻ với các bạn uh, trẻ như vậy thôi Tại nhằm khi các bạn trẻ mình thấy giờ thứ nhất là rất là hình tượng nghệ sĩ à, sự nghiệp học hành không lo à, đi lo dán trong phòng à, hình ảnh à, hình tượng tè le học me hết gửi mua đồ gửi cho thần tượng nhịn ăn nhịn uống lấy tiền cha mẹ gửi cho thần tượng rồi làm cái gì tùm lum hết rút cuộc thần tượng bẻ kèo đó rồi sự nghiệp cũng tan dở thần tượng cũng tan dở luôn cái gì cũng mất hết đứt nha các bạn không có thời gian để cho các bạn làm từ từ đầu đâu mình là làm việc chất giả thì mình cũng có giải trí à, giải trí nghệ thuật giải trí trong phim như giải trí trong hài nghe nhạc chẳng hạn đúng nhưng mà mình để phục vụ cho giải trí nha các bạn chỉ để phục vụ những cái thứ đó để phục vụ cho giải trí thì giải trí của cái này không hay thì mình có cái ghê đúng nhưng mà mình đừng có bị suy mê à, lụy cái đó là tầm bậy tầm bạ các bạn à, các bạn lì về kinh doanh các bạn lì về kiếm tiền đam mê kiếm tiền thì có thể tốt cho các bạn và gia đình của các bạn cho xã hội này nữa cái nếu các bạn có thể tạo ra được cái công an việc làm cho người khác à, thì các bạn càng tốt nữa và được xã hội coi trọng à, và cái điều mà bạn nên nhớ rằng cái đất nước mà nó mạnh là phải do những cái doanh nghiệp những cái người à, làm kinh tế để mà nước ngoài những thành trên kinh tế nước ngoài những công ty nước ngoài họ nhìn vô họ thấy trên trong trong nước mình có những cái doanh nghiệp rất mạnh làm kinh tế rất giỏi họ nể sợ cái đó các bạn họ nể sợ cái đó chứ họ không có nể sợ là anh à, anh làm nghệ thuật hay gì cả tại vì họ không có hiểu cái đó cái đó họ không có hiểu cái đó là chuyện của các bạn ví dụ như chứ không phải là chuyện của họ họ đâu có hiểu đâu họ đâu cần ừ, các anh hát hay hát giỏi đâu không có cái đó họ nhìn vào cái nền kinh tế của đất nước đó nhìn vào những doanh nghiệp của đất nước đó và khi các bạn là những doanh nghiệp các bạn đi ra ngoài các bạn hợp tác với đối đó nước ngoài các bạn rất hạnh diện các bạn rất mạnh mẽ ừ. đó mới là cái mà chúng ta đang hướng tới chứ không phải là cái mà chúng ta à, hướng tới à, những cái mà nó nó sàm sàm các bạn ví dụ như là mình nói bây giờ các bạn hướng tới làm kiếm tiền kiếm tiền có nhiều cách kiếm tiền các bạn có nhiều người kiếm tiền á, giống như là làm cái gì đó rồi đeo vàng đỏ tay đỏ chân ăn mặc sang trọng ừ. thì không ai cấm các bạn làm điều đó nhưng cái điều đó nó không có đem lại cái điều như mình nói đó là những doanh nghiệp các bạn phải làm gì để cho người nước ngoài những cái công ty nước ngoài họ nhìn vào đây họ sợ các bạn rồi các bạn ví dụ như các bạn đeo vàng hay các bạn làm gì đó à, ăn mặc đẹp và họ nhìn thì họ chỉ nghĩ là đó là cái phong văn hóa của các bạn văn hóa của đất nước đó thôi chứ họ không ờ, nếu mà không làm ăn được với người ta thì à, họ cũng không có nói gì cả họ không không không đánh giá cao họ không đánh giá cao các bạn khi các bạn là những doanh nghiệp mạnh đó, à, là những cái thành phần kinh tế mạnh thì họ mặc định các bạn là các bạn đã giàu họ sợ cái đó và bạn, bạn thông minh nữa chứ làm mặc định luôn các bạn là các bạn có tiền bạn dư sức trang sức trang trí cho những cái chuyện đó đồ hàng hiệu gì các bạn dư sức các bạn có mặc hay đeo hay không thì đó là cái chuyện của các bạn là họ nhưng mà họ thừa sức biết là các bạn dư sức mua những cái điều đó chứ không phải là không cho nên là mình làm gì cũng là cái sự nghiệp mới là cái điều chính bởi vì nó đi theo mình rất là dài thời gian và cũng không có nhiều cơ hội để mà mình à, làm lại từ đầu thì yêu đương các bạn 25 27 tuổi các bạn có sự nghiệp ổn định vững chắc các bạn yêu một hai năm gì đó các bạn cưới trước năm 30 là kết thúc quá đẹp cuộc đời quá đẹp như vậy rồi không gì phải vội hết còn à, người trai xinh gái đẹp á các bạn trời ơi mình nói cái xinh gái đẹp nó nhiều lắm các bạn ơi các bạn đừng sợ rồi mất đó, ví dụ như bạn 22 tuổi nói ủa trời cô này đẹp quá anh kia đẹp trai quá phải phải hốt ngay No, sang năm sau lại có thằng đẹp trai có cô ghê đẹp gái tiếp, quang năm sau nữa có thằng đẹp trai có thằng đẹp gái tiếp mỗi nó lên liên tục liên tục luôn các bạn các bạn ờ, đừng có nó giống như iPhone vậy đó nó nó không có không không phải là hết đâu các bạn các bạn đừng lo các bạn đừng có lo nha cho nên các bạn cứ lo sự nghiệp trước đi cái sự nghiệp đó, các bạn mới sợ hết chứ còn cái kia nó nhiều lắm đó à, thì mình chỉ có chia sẻ với các bạn như đây thôi à, hy vọng là sẽ có một buổi ngày cuối tuần dành cho các bạn bỏ ra chút ít thời gian để mà à, nghe mình chia sẻ à, có một cái định hướng mới à, trong cái ờ, cuộc sống của mình à, thì à, cuộc sống thì mình cũng có ví dụ như giải trí xem phim nghe nhạc thì cũng có nghe những cái người này người kia nói này nói kia về cái cái xã hội cái cái cái con đường đi để mà như thế nào đó chứ không phải là chỉ có biết xem phim nghe nhạc không thì sống không thú vị lắm mình cũng đi nghe những người khác nói à, để học tập à, cũng trao dồi cũng xem phim nghe nhạc nó cũng chia thời gian ra lát lát để làm nó thì à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cảm ơn các bạn nếu các bạn thấy cảm thấy à, video của mình hữu ích thì các bạn vui lòng like và subscribe cái kênh của mình xin cảm ơn các bạn gặp lại các bạn